hai thứ nếu không tích lũy từ trẻ sẽ ôm hận cả đời. Trong cuộc đời, nếu chúng ta làm được hai điều phúc này, thì cả đời sẽ không phải lo lắng, ân hận bất cứ điều gì. Cuộc sống của ta đi hết việc này đến việc khác. Lúc còn tuổi trẻ, chúng ta luôn cảm thấy bận rộn. Đến khi nghỉ hưu thì tuổi già đã ập đến. Cả cuộc đời từ khi sinh ra đến khi từ giã cõi đời, ai cũng nghĩ sống cho gia đình, sống vì con cái, nhưng mong cuộc sống được tĩnh lặng, bình yên nhưng đến khi có chút an nhàn thì sức tàn lực kiệt, cuộc sống chỉ còn tính theo tháng, theo ngày. Vì vậy, nếu không muốn cuộc sống mình trở nên tồi tệ thì nhất định phải nhớ kỹ những điều này, hãy tích lũy những giá trị này để tuổi già được an nhiên, hạnh phúc, có cơ thể khỏe mạnh. Tuổi trẻ chúng ta thường phung phí sức khỏe, ta thức cả ngày lẫn đêm, ăn uống tùy tiện, không sống theo quy luật. Điều này làm cho sức khỏe suy kiệt, cơ thể bị thoái hóa nhanh chóng, bệnh tật bắt đầu xuất hiện. Lúc này, tiền để mua sức khỏe còn tốn kém hơn tất cả những gì đã thức đêm dậy sớm để kiếm được. Muốn có cuộc sống hạnh phúc, ngoài 60 tuổi phải có sức khỏe ổn định, một cơ thể yếu đuối thì người khổ nhất là bản thân bạn sau đó liên lụy đến con cái, thậm chí có thể làm ảnh hưởng tới công việc, sự nghiệp của họ. Tuổi già muốn có hạnh phúc thì lúc trẻ hãy cố gắng chăm sóc tốt cho chính mình chọn một lối sống lành mạnh, thái độ sống lạc quan, tích cực, bạn sẽ luôn được khang thái lúc về già. Nhất định phải có tiền dưỡng già. Bước vào tuổi già, không nên quá xem trọng lợi ích, đừng tham tiền, mê tiền và đừng bao giờ làm nô lệ cho đồng tiền. Cái chúng ta nhận được chỉ là căng thẳng, mệt mỏi và đau khổ mà thôi. Lợi ích bao giờ cũng đi với áp lực và đau khổ. Tuy vậy, về già càng cần có tiền để sống. Ngay từ lúc trẻ, hãy tích lũy để có tiền dưỡng già. Đừng dành cho số tiền ấy vào việc đầu tư làm ăn với mức rủi ro cao thì không chỉ tiền bạc mà tinh thần của mình cũng bị ảnh hưởng. Không phải con cháu, tiền bạc mới là nơi nương tựa cho chúng ta khi về già. Hãy để những đồng tiền tiết kiệm cho dưỡng già để có được hạnh phúc lúc bóng xế. Mặc dù may mắn của một người cần phải dựa vào sức khỏe và tiền bạc, nhưng càng cần phải dựa vào hoàn cảnh và trạng thái tâm lý hơn. Con người khi đã bước qua tuổi 60. Cần phải xử lý tốt những trạng thái tâm lý tiêu cực như phiền muộn buồn rầu. Chỉ khi chúng ta sống lạc qua, niềm vui mới tìm đến, cuộc sống tuổi xế chiều mới vui vẻ an nhiên.